tới các vụ tai nạn giao thông và lấn làn. Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào sáng ngày hôm qua tại Thanh Hóa. Thời điểm này, lái xe có gắn camera hành trình đang xin vượt xe buýt đi phía trước. Bất ngờ, ở mạn trái của ô tô, một xe bán tải khác phóng tốc độ cao để vượt đè. Đáng nói là vào cùng thời điểm này, ở phía làn đường ngược chiều cũng đang có hai xe máy đi tới. Do phóng nhanh vượt đầu lấn hết cả làn đường ngược chiều, nên lái xe đã lao thẳng về phía hai xe máy, khiến hai xe này phải phanh gấp, ngã ra đường. May mắn, không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, điều đáng trách là ngay sau khi gây tai nạn, tức lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Vâng, phải nói đây là một tình huống thoát chết trong tấc của người đi xe máy. Lái xe ô tô vượt ẩu gây tai nạn như trong trường hợp vừa rồi có thể bị phạt tiền lên tới 12 triệu đồng.